Xin chào tất cả anh em Đấy, Chào mừng anh em đã quay trở lại với video của tôi ngày hôm nay Thì ngày hôm nay công ty cờ bạc bịp chúng tôi lại làm ra video này Để giới thiệu đến tất cả anh em những cái đồ chơi bịp cao cấp mới nhất Hiện đại nhất ở bên công ty chúng tôi Đây như anh em thấy đây đây là cái máy đánh bầu cua tài xỉu sóc đĩa cao cấp nhất bên công ty chúng tôi mang tên là P59 Đấy nó có thể giúp anh em chơi được cả bầu cua tài xỉu sóc đĩa Đấy anh em đến sân chơi anh em không cần luồn bất cứ cái gì vào sân chơi cả Đấy anh em chỉ cần duy nhất một cái máy này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 đấy để chứng minh cho anh em thấy luôn là những cái đồ hôm nay tôi test cho anh em hoàn toàn là đồ thường đồ chợ hết đây tôi đã chuẩn bị sẵn cho anh em một thanh nâm châm đây đây là cái thanh nâm châm hít cực mạnh anh em nhé đấy tôi sẽ test qua vào những cái đồ của tôi đấy như anh em chơi cờ bạc lâu năm anh em biết đấy khi mà những cái đồ có tang đồ công chuyện ấy gặp những thanh nâm châm này thì hút thít rất là chặt anh em nhé đây đây là những cái tô nhựa đĩa nhựa hoặc những cái một hột bầu cua thường ở chợ tôi lấy được test thực, thực tế luôn cho anh em đây hoàn toàn là bình thường hết này Anh em thấy chưa Đấy Tiếp theo về cái nắp tài xỉu này Đây Hoàn đây là những cái nắp mà thường thường anh em chơi trong các sân chơi này Rất là anh em thường sử dụng những nắp như thế này Đây, anh em chơi Tiếp tục là hột cái đĩa này Đây Không hề hít anh em thấy chưa Hoàn toàn là bình thường hết Đấy Hoàn toàn là đồ thường đồ chợ Tiếp tục là cái bát sóc đĩa này Hoàn toàn những bát sành bát sứ tôi sử dụng ăn cơm trong gia đình thôi này hôm nay tôi lấy ra tôi test cho anh em này tiếp tục vào vị này đấy về sóc đĩa hay bầu cua đấy. đấy thường thường anh em sử dụng những cái vị và lá bài quân thuốc hay là que đón đấy đấy bằng à, hạt dưa anh em cũng có thể chơi được từ những cái máy này đấy, máy này nó có thể giúp anh em chơi được hết anh em nhé đấy, anh em thấy chưa hoàn toàn là bình thường còn về bầu cua thì hột xốp hay hột à, gỗ hay là hột giấy anh em cũng có thể chơi được đấy như vừa tôi tôi đã test sơ qua cho anh em hoàn toàn là bình thường hết thì bây giờ để không à, để anh em chờ đợi lâu tôi xin vào test luôn cho anh em đây trước tiên tôi xin test về cái tài xỉu này đấy cách thức chơi như nào anh em chỉ cần khởi động máy lên này đấy anh em bật vào chế độ tài xỉu này bên cạnh này nó có ba chế độ bầu cua tài xỉu sóc đĩa tôi chơi tài xỉu thì tôi bật chế độ tài xỉu này đấy như tài xỉu thì anh em thấy đây tài thì máy nó sẽ báo là dung hai xỉu nó là dung một à, lẻ là dung một chặn dung hai còn bầu cua đây là các nhịp dung khác nhau đây đấy, anh em cứ nhớ công thức nó anh em đánh đấy cái máy nó đã lập trình hết rồi anh em chỉ cần bật, bật chế độ anh em chơi gì anh bật anh em bật cái đấy là nó sẽ giúp anh em chơi đây tôi sẽ vào test luôn anh em này đây, như anh em thấy đây đây tôi test luôn nhá đấy test qua cho anh em xem thì như vừa rồi ấy là máy nó đã báo luôn rồi máy nó báo là hai dung đấy hai dung 100 trăm có tài này như đấy như vừa rồi là hai dung có tài anh em nhé đây mở luôn này bán đầu tiên này ok chưa anh em sáu ba hai mười một điểm tài đấy ok chưa đấy sóc bán tiếp theo này đấy sóc mạnh sóc nhẹ thì đều được hết khi anh em đã có công nghệ bên công ty chúng tôi đấy anh em chỉ cần nắm tay con tay em thôi đấy này nó sẽ giúp anh em chơi anh em kiếm tiền đấy thì như vừa rồi đấy máy nó báo là một dung đây một dung 100 trăm về xỉu này đây chắc chắn có xỉu anh em nhá máy nó báo không thể nào sai lệch được mở này ok cho anh em 2248 điểm xỉu đấy chuẩn xác chưa sóc bán tiếp theo này sóc mạnh sóc nhẹ đều được hết đấy như vừa rồi máy nó báo là một dung đấy một dung 100 trăm có xỉu tiếp anh em nhá đây mở luôn này ok cho anh em 116 8 điểm xỉu đấy khi cái máy này anh em cứ cất trong người cái độ bắt xa của nó là từ 7 đến 10 mét anh em nhá anh em lưu ý cho tôi đấy em cứ cái ờ, độ xa của nó là anh em chơi như vậy là quá hợp lý rồi đấy thì tôi sóc ván tiếp theo này đấy, bán này tôi sóc mạnh sóc loạn lên này đấy, máy vẫn báo được cho anh em này đấy anh em nghe gì chưa đấy như vừa rồi là máy nó báo hai dung hai dung chắc chắn là có tài anh em nhé đây 100 trăm về tài này bán thì tôi đặt một tỷ vào tài nhá mở này ok đi anh em 1 5 6 12 điểm tài. Đấy chuẩn xác chưa? Đây tôi test bán kỷ niệm cho anh em này. Đấy. Khi anh em đã có công nghệ này thì anh em chơi không bao giờ anh em sợ thua. Đấy, luôn là người chiến thắng luôn. Đấy. Thì như vừa rồi máy nó báo là một dung. Đấy, máy nó báo luôn. Khi anh em sóc xong anh em đặt xuống 1 2 giây máy sẽ báo về cho anh em. Anh em cứ nghe theo máy anh em đánh. Thì như vừa rồi máy báo một dung 100 trăm có xỉu này. Mở này, ván này tôi bán nhà bán cửa này, đặt hết vào xỉu này. Mở Ok cho anh em một ba bốn tám điểm xíu chuẩn xác chưa Đấy Thì thời lượng video nó cũng không có nhiều Thì tôi mỗi cái trò chơi thì tôi test cho anh em một vài chén Để cho anh em tham khảo Anh em biết được cái độ hiệu quả của máy Tiếp theo này tôi chuyển chuyển sang sóc đĩa này Đấy về sóc đĩa thì Đây Khi anh em chuyển sang chơi sóc đĩa Thì anh em lại tắt cái máy đi Đấy Anh em bật lên này Anh em chuyển sang chế độ chơi sóc đĩa này Đấy Tôi bật chế độ chơi sóc đĩa này Tôi lại để, để cái tiếng cái máy vào trong cốc này cho tiếng rung nó vọng lên để anh em đối chiếu anh em đánh đây test luôn anh em nhé như vừa rồi như ván này ấy, máy nó báo luôn là một dung này một dung 100 trăm về lẻ này chắc chắn có lẻ này mở ván đầu tiên anh em xem này mở nhá ok cho anh em ba đen đấy ván đầu tiên là báo rất là chuẩn xác rồi đây test cho anh em ván nữa này đấy như anh em cứ theo dõi anh em đối chiếu với nhịp rung của nó anh em đánh cùng với tôi thì như vừa này vừa nãy ấy, là máy nó báo một rung tiếp đấy đây mở luôn này ok chưa vẫn là ba đen đấy chuẩn xác 100 trăm luôn đây test cho anh em này test tiếp này máy tiếp tục báo một rung tiếp anh em nhé đây mở xem có chuẩn xác không này mở này ok chưa ván này ba trắng này đấy ok chưa anh em đây sóc tiếp này đấy như ván này đấy là máy tiếp tục báo một dung đây một dung chắc chắn là vẫn có lẻ này mở này đấy ván này tôi đặt 100 triệu vào lẻ này ok giờ vẫn là ba trắng đấy sóc tiếp cho anh em một vài chén ở đấy anh em tham khảo anh em biết được cái độ hiệu quả của nó này như ván này ấy nào như vừa rồi máy nó báo một dung anh em nhá đấy tiếp tục có lẻ này mở này đấy đang bẹt cầu lẻ này ok cho anh em đấy ba trắng đây sóc tiếp tôi sóc khi nào nó ra chẵn rồi đấy sóc cho anh em để anh em tham khảo đấy thì như ván này ấy như anh em cũng có nghe thế là vừa rồi là máy nó báo là hai dung hai dung 100 trăm ván này có chẵn này đấy ván này tôi bán nhà bán cửa này đặt một tỷ vào chẵn này mở này ok cho anh em sắp đôi đấy chồng vị vẫn báo được hết anh em nhá đây test cho anh em bán kỷ niệm anh em nhé như ván này ấy, máy nó vẫn báo hai dung hai dung chắc chắn là về chẵn này như ván này tôi bán nhà bán cửa đặt cả người vào chẵn này đây mở luôn cho anh em xem này ok cho anh em sắp đôi chuẩn xác chưa đấy thì để chứng minh luôn cho anh em đấy, những cái vị của tôi hoàn toàn là vị thường không hề à, là dùng vị tăng tích gì tôi sẽ bóc luôn thực tế luôn cho anh em xem đấy để cho anh em kiểm tra đấy hoàn toàn là bình thường hết anh em nhé hoàn toàn những cái vị lá bài tôi cắt ra đấy tôi cắt cho tôi test cho anh em ok cho anh em đấy thì tiếp theo thì tôi xin test với cái trò chơi bầu cua đấy trò chơi bầu cua đây tôi đã chuẩn bị bộ bầu cua đây đây về bầu cua ấy, nó cũng đơn giản thôi đây anh em tắt cái máy đi đấy anh em bật lên này anh em bật sang chế độ chơi bầu cua này đấy tôi vừa tôi bật sang chế độ chơi bầu cua này đấy khi bật sang chế độ chơi bầu cua thì anh em cứ đến sân chơi anh em cất cái máy vào người anh, anh em chơi đấy tôi test luôn cho anh em này để không phải mất thời gian của anh em lâu này như ván này ấy là như vậy là một dung ngắn đấy như một dung như vừa rồi là một gọi là một dung ngắn thì tôi à, một dung ngắn thì đánh cua anh em nhé đây tôi lấy để tôi lấy cái hột này đấy, tôi đối chiếu với, cái nhịp dung này như ván này trăm trong có cua này mở này ok rồi nha một cua hai bầu đấy anh em có thấy rõ không đây sóc tiếp cho anh em bán nữa này như vừa rồi ấy, thì máy nó báo là hai dung dài đấy hai dung như vừa nãy gọi là hai dung dài đấy dung dài nó dung dài hẳn ra còn ngắn này nó dung nhẹ một cái thôi như vừa rồi là hai dung dài là hai dung dài là gà anh em nhé đây mở cho anh em xem luôn này đây như bán này trăm trăm kho gà này mở này ok chưa một gà một cua một bầu anh em thấy có chuẩn không đây két luôn cho anh em bán nữa này đấy bán này tôi sóc loạn lên này đấy nó vẫn có thể báo cho anh em được luôn này thì như ván này ấy, tiếp tục là một rung ngắn này anh em nhé đấy 100 trăm vẫn về cua này như ván này lại về cua này đây tôi mở ra 100 trăm có cua nhá ván này tôi đặt một tỷ vào cua này mở này ok chưa một cua một bầu một cá anh em thấy có ưng ý không thấy máy nó có chuẩn xác không đấy nó có giúp anh em kiếm được tiền không đây tôi test ván kỷ niệm cho anh em xem nhé thì như vừa rồi máy nó báo là hai rung ngắn đấy hai rung như vừa rồi nó rung nhẹ một tí thôi nó chỉ khoảng một giây thôi là hai hai rung ngắn đấy, hai rung ngắn là 100 trăm có cá này đây như bán này 100 trăm có cá này đấy bán này tôi bán nhà bán cửa đặt hết tài sản vào cá này để nhân đôi số tài sản lên này mở này ok cho anh em hai con cá một con gà ok chưa đấy thì để chứng minh cho anh em luôn tôi xin bóc trực tiếp đấy bóc trực tiếp cái vị ra cái hột này ra đây để không hề để lại tăng tích gì hết anh em nhé đây bóc trực tiếp ra cho anh em kiểm tra luôn đây hột giấy hột xốp hay là hột gỗ đấy đều có thể chơi được hết anh em nhé đấy tất cả các loại hột có thể giúp anh em chơi được hết đây cho anh em kiểm tra đây không hề để không hề có tăng tích gì anh em nhé hoàn toàn là những hột thường hột trợ thôi đấy thì như vừa rồi ấy thì tôi đã test sơ qua cho anh em